thì bạn quan sát này là mỗi người chúng ta có cơ hội nhận đến tới là 66,67 đồng token LX nha và bạn cũng có thể quan sát thấy nhá là ngày 20 tháng 2 là sự kiện Aerobe này sẽ kết thúc nha nên bạn làm sớm luôn cho mình ha Hi, xin chào bạn, chào bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Giang Crypto còn mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Giang Com.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 Và bạn cũng có thể quan sát thấy này là ICO upcoming, tức là sắp tới sẽ có đợt mở bán token lần đầu tiên nha. Ok thì đây cũng có trang web của dự án này cũng như là white paper nha. Các bạn có thể truy cập vào trang web cũng như là white paper để tìm thêm về dự án này ha. Ok kéo xuống tiếp này. Thì bạn quan sát này là tổng số lượng Aerob đây là 333,334 đồng token LGH ha. Và các bạn cũng có thể quan sát thấy nhá, là sự kiện này sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 2 nha. Đó, tức là còn 10 ngày nữa là sự kiện này sẽ kết thúc nha. Cũng như là số lượng người trúng giải ở đây sẽ là 5.000 giải này. Và bạn có thể quan sát thấy là là participant tức là số lượng người tham gia nha. Hiện tại đang là hơn 1 triệu 2 rồi nha. Đó, nên các bạn làm luôn cho mình nha. Ok, kéo xuống tiếp này. Để tham gia Europe này chúng ta sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ cực kỳ đơn giản nha như tham gia vào nhóm Discord này hoặc là thêm đồng token LX vào danh sách yêu thích của bạn trên CoinMarketCap này rồi follow theo dõi tài khoản Instagram, Twitter của dự án này, rồi cũng như là tải app trên cửa hàng App Store hay Google Play nha. Sau đó các bạn sẽ tiến hành điền vào form này. Ok, để tham gia Aerobe các bạn nhấn vào Join Zit Aerobe ở góc bên phải này. Thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành thêm dự án vào danh sách yêu thích của chúng ta trên CoinMarketCap nha. Các bạn nhấn vào Add to Wallet này. Ok thì như vậy là mình đã thêm thành công và mình cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên nha. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của CoinMarketCap này. Các bạn nhấn vào follow CoinMarketCap nha. Ok thì ở đây mình đã làm rất nhiều các dự án trên CoinMarketCap rồi nên mình cũng đã follow theo dõi rồi nha. Đó, mình sẽ quay trở lại này. Tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của dự án này. Các bạn nhấn vào follow account Legion Network này. Kế tiếp nhấn vào follow theo dõi ha. Rồi quay trở lại này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong 3 nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Facebook của CoinMarketCap nha. Các bạn nhấn vào follow a CoinMarketCap này. Thì ok ở đây thì mình cũng đã like thích fanpage rồi. Bạn nào chưa like thì nhấn vào like thích nha. Rồi mình sẽ quay trở lại ha. Và tiếp theo luôn là nhiệm vụ thứ năm là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản YouTube của dự án nha các bạn nhấn vào follow legion network này ok kế tiếp các bạn nhấn vào nút đăng ký tức là subscribe ở góc bên phải này ha có thể bật thêm nút chuông thông báo đây này chọn tất cả ha ok mình sẽ quay trở lại và nhiệm vụ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đến hành roi tham gia vào kênh Telegram của CoinMarketCap Announcement nha, tức là thông báo của CoinMarketCap đấy. Các bạn nhấn vào join Telegram này. Ok thì đây mình cũng đã tham gia kênh Telegram của CoinMarketCap rồi. Bạn nào chưa tham gia thì bạn nhấn vào Join Channel góc dưới màn hình để tiến hành tham gia vào kênh Telegram nhé. Ok, sau đó mình sẽ quay trở lại ha. Và nhiệm vụ kế tiếp nữa là chúng ta sẽ tiến hành Join tham gia vào kênh Telegram của dự án này. Các bạn nhấn vào Join Telegram tiếp theo này. Ok, kế tiếp nhấn chọn vào Join Channel góc dưới màn hình nha. Sau đó bạn quay trở lại này. Và nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành Join tham gia vào nhóm Telegram của dự án nha. Các bạn vẫn nhấn chọn vào Join Telegram này. Kế tiếp nhấn vào Join Group ở góc dưới màn hình ha Rồi quay trở lại này. Và nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành retweet lại bài đăng ở trên Twitter nha. Các bạn nhấn vào retweet này. Ok, sau đó các bạn kéo xuống này. Nhớ like, thích tả tim nha. Kế tiếp nhấn biểu tượng này này. Chọn code tweet cho mình nha. Ok, sau đó các bạn sẽ tiến hành tag ba người bạn cho mình nha. Bạn đầu tiên sẽ là Hoàng Giang Share này thì chỉ thêm ấy, bạn có thể follow theo dõi kết bạn với tài khoản Twitter của mình cũng như là tag mình cũng được ha và bạn thứ hai sẽ là Hoàng Giang MMO này và bạn thứ ba sẽ là Hoàng Giang Crypto nha sau đó bạn kéo xuống này nhấn vào tweet cho mình ha ok kế tiếp quay trở lại này như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ của Adobe nha bước kế tiếp thì bạn sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví F20 tức là BSC Binance Smart Chain của chúng ta nha Ok thì đây mình sẽ lấy địa chỉ ví BF20 của mình trên ví MetaMask ha. Thì chỉ thêm ấy, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC Binance Smart Chain của chúng ta trên ví MetaMask hoặc lấy địa chỉ ví BEP20 của chúng ta trên ví Choconet thì mình sẽ để đường link hai video đó dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận ha. Ok, sau đó các bạn nhấn vào đây để sao chép này. Rồi quay trở lại và dán vào đây ha. Rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhập username tên người dùng tài khoản Twitter của chúng ta nha. Các bạn sẽ quay trở lại Twitter này, nhấn vào mục profile tức là hồ sơ nha thì bạn quan sát này ở mục dưới tên này a còng hoàng xe chính là username tên người dùng tài khoản twitter của mình nhá mình sẽ bôi lên này sau đó sao chép này rồi quay trở lại và dán vào đây ha rồi cái lớp nữa chúng ta sẽ tiến hành nhập đường link tài khoản trang cá nhân facebook của chúng ta nha các bạn quay trở lại facebook này nhấn vào biểu tượng avatar phần tên này thì bạn quan sát này thì đây chính là đường link trang cá nhân tài khoản facebook của mình nhá bôi đen này sau đó sao chép ha rồi quay trở lại và dán vào đây này Kế tiếp nữa chúng ta sẽ tiến hành nhập username tên người dùng tài khoản Telegram của chúng ta nhé. Các bạn quay trở lại Telegram này, nhấn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang ở góc bên trái trên cùng này. Kế tiếp chọn setting tức là cài đặt cho mình ha. Sau đó chọn edit profile này. Rồi thì bạn quan sát này, a còng hóa xe chính là username tên người dùng tài khoản Telegram của mình nhá. Các bạn nhấp chuột phải này, nhấn vào copy username để tiến hành sao chép tên người dùng này. Rồi quay trở lại ha. sáng vào đây này rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ hành nhập đường link bài đăng vừa lại chúng ta thì tweet ha. Các bạn quay trở lại Twitter nha. Nhấn mục profile tên hồ sơ này. Sau đó chọn tweet and reply cho mình ha. Ok, thì đây chính là bài đăng vừa lại chúng ta thì tweet. Các bạn nhấn vào khoảng trống này. Sau đó sao chép đường link này này. Bố đen ha. Sao chép này. Quay trở lại và dám đây ha. Rồi cái tiếp nữa chúng ta sẽ bật bốn nút này lên cho mình ha. Và cuối cùng nhấn vào Join Aerobe để tiến hành tham gia Aerobe này ha xác nhận này Ok như vậy là mình đã tham gia thành công và lúc này các bạn có thể quan sát thấy lại là sẽ lên thông báo là You already participated in this Europe nha Tức là bạn đã tham gia Europe thành công nha Và các bạn sẽ tiến hành quay trở lại vào ngày 20 tháng 2 để xem rằng mình có trúng Europe này không nha thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hứa với bạn cách chúng ta làm kèo airdrop của dự án Legion Network để có cơ hội nhận lên tới là 66,67 đồng tốc token LX hoàn toàn miễn phí 100 ha. Thì bạn nào thấy video này hãy cho bạn lên, thì tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Giang Crypto nhé. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. và bây giờ hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye. Xin chào.